Xin đi tập văn nghệ, nữ sinh lớp 10 mất tích khó hiểu. Ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1979, ngụ tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, Nam Định, cho biết vào khoảng 13 giờ 30 chiều qua, con cái của ông là Nguyễn Thị Bích Vi, sinh năm 2003, là học sinh lớp 10A9, trường Trung học Phổ thông Hải Hậu, xin đi tập văn nghệ, sau đó mất liên lạc. Điện thoại của cháu Vi có lúc tắt nguồn, thi thoảng có đổi chuông nhưng không có người bắt máy. Theo ông Quang, đến tối hôm qua không thấy Phi về nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lo sợ điều không lành, gia đình đã làm đơn trình báo gửi công an địa phương về giúp đỡ. Đại diện công an xã Hải Đường xác nhận đã nhận được đơn trình báo của gia đình và đang tổ chức tìm kiếm, điều tra việc cháu Chi mất tích. Hiện công an địa phương đã nắm được một số thông tin và đã chuyển hồ sơ cũng như thông tin lên công an huyện Hải Hậu để tiếp tục làm rõ. Theo gia đình thì cháu Phi có dáng người cao kỳ tóc ngang vai, khi đi cháu mặc quần Âu, đồng phục của trường Trung học phổ thông Hải hậu B, khoác áo đồng phục mùa đông của trường, đi chạy màu trắng.